Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Khuy Cây Cốt cùng và bếp với mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam Một món ăn chán miệng Một món ăn rất là tốt sức khỏe để nhiệt đó là món chè sắm bổ lượng Rồi mọi người cùng và bếp với mình nha bếp nguyên liệu sẽ ta có nhà à, sẽ có là củ năng cho mọi người nha 100g rồi trong biển nha 100 gram là mình đã ngâm nước các bạn rồi hạt sen vậy mình cắt luôn 100 gram rồi táo đỏ 100 gram và bạch quả 100 gram hạt sen 100 gram đường mình sẽ tùy nhé các bạn một từ 100 đến 100 các bạn thử nha nhiều đường thì càng tốt nha các bạn rồi đậu xanh cũng 100 gram bo bo thì 100 gram và nhãn nhục á mình dùng 50 trăm gram rồi khá là mắc á món này mắc rồi với à, cái à, nấm tiết các bạn nha 150 gram chụp nó ngon các bạn thì đầu tiên mình sẽ luộc cái hạt sen và củ sen nha các bạn thì củ sen mình đã cắt nhỏ rồi đó luộc rồi à, cho chín nha các bạn chín nhừ rồi mình hãy uh, uh, cái món này mà củ sen hay sen mà nó không có chín á ăn nó còn ừ, cứng quá thì nó không ngon thì cái củ sen thì sợi ok ngon mà sen nó còn cứng quá thì sẽ ngon mà mềm mềm nó béo nó ngon như thế này còn bùi đó đúng củ sen đó. đó thì mình sẽ lấy cái nước nấu củ sen với à, hạt sen mình sử dụng làm cái nước để mình nấu được đồ ăn nha thì hai này các bạn nhớ nấu nấu ờ, kiểm tra lòng mềm đó, thì mình mới gói ra nha vì nấu này cũng khá là lâu phải từ 20 phút đến 3 phút các bạn các bạn nên nấu từ lửa lớn nha nó là nước sôi mới bỏ vào mình nha sẽ tốt hơn củ quả sẽ ờ, mau chín hơn mình canh nhiệt cũng dễ mà thì ờ, xe các bạn nhớ là bỏ phần đầu đen đen á và bỏ cái tim những cái bài trước á ờ, vậy chè cái sen nó mới đẹp ăn mới ngon thẩm mỹ mà nồi lùi để uống được vì ăn nó thì nó cũng không sai mà mình muốn ờ, cái đẹp hơn thì mình nên ờ, để cắt đường nồng cho đẹp hơn sau đó thì mình cho cái nhục mà mình nấu thôi nước nhục ra sẽ nước khá là ngọt xong rồi mình nên đem thêm khi mà nhẫn nhục chính thì mình sẽ vớt ra các bạn nha vớt ra là mình sẽ à, cho cái đường hàng nhầm nấu luôn thì nước cũng dùng này rất là ngon có nhiều cái dùng thơm của cái mà sen của sen à, ngọt của cái, cái nhãn nhục và cộng thêm cái à, thanh của đường phèn các bạn rất là tốt sức khỏe luôn ngọt ngọt lắm ăn cũng ngọt ắt như cái đường à, trắng của mình cho đường hàng cho các bạn nha Đó. về các bạn nấu uh, cho nó tan hết về đường ra thì mình sẽ lấy cái ờ, chỉ mình chỉ ra tại vì đường hiện nay có mình đang chỉ trong đó là chỉ cái chỉ cái nhau mỹ rồi ờ, trong khi chờ về nấu về mình sẽ trụng và nước sôi mấy cái món còn lại như uh, uh, rong biển nè nấm tiếng nè táo nè đặc biệt táo các bạn nhớ nấu kỹ nha cho nó mềm cho nó nấu táo mà cái vỏ căng họng ra thì nó mới gọi là chín nấu khá là lâu các bạn cỡ nửa tiếng rồi các bạn muốn ăn nhanh thì có thể nấu ờ, khoảng 10 phút cũng được nhưng mà táo chưa đạt được cái độ mà căng thì chưa cũng ngon lắm các bạn thấy là mình nấu 10 phút đó, mà nó chưa có thịt nó đỏ đó, mình nấu cả một tiếng rưỡi á mình tìm táo nó đỏ hoàn toàn mà cái bạn đó bà tìm này thì bạn được cát mình chè lên mình nhắn chút xíu thôi còn mà xiên hay nấu hay lâu cũng được tục mình sẽ trộn cái nó tí các bạn nha thì cái nguyên liệu thì à, tìm buổi trước đã có cái táo đỏ tấm tí đó hai nguyên liệu mình tìm nó không ngon này bánh tiếng này thật sự mình thấy nó nó rất là ngon và ăn sực sực các bạn bạn đó các bạn nên lấy mấy món mà nước yến nó nó, nó trộn với đám tuyết khá là nhiều tại vì đám tuyết yến để chung nhau các bạn sẽ không biết được đâu đám tuyết đâu là yến nên nhiều khi mình ăn yến mình không biết đâu nhiều thì nó là đám tuyết các bạn thì vậy người ta mới đủ dùng được chứ nếu mà là yến không khá là mắc nguyên liệu rất là bổ có sức khỏe tuyết yến táo đỏ bị có khỏe mấy món chè mà kiểu kiểu như hoa các bạn tốt lắm Việt Nam mình có biết nấu xíu nữa theo cái nguyên liệu bài đầu xanh này mình nấu chín cho các bạn nấu và đang nói phần à. về nhiệt à, nước không thể phát triển được các bạn nó phát triển sẽ à, giữ cái hạn đó rồi vừa không có bị bể hạn còn bo bo thì các bạn cũng nấu luôn đây cũng mình cũng nấu sơ sơ qua các bạn đó bây giờ mình chỉ trụng lại cho nó mình mình nó ấm lên sẽ ngon thì cái bo bo này các bạn lý nha có nhiều loại bo nó ăn còn có người mùi hôi á khá là khó chịu những cái mùi hôi dán á các bạn chỉ cần múc nước và nấu lên xíu nha cho nó bay bớt cái mùi không nó ảnh hưởng đến cái nồi chè mùi của mùi của các bạn nhiều bo thì khá là điều quan trọng trong cái cái xăm nhưng mà có một cái kiểu các bạn kiểm tra trước nha rồi về củ năng thì mình cũng ờ, trụng và nấu sơ qua là sự của mình thì nấu không ờ, nấu khoảng 3 phút là xong nó đã ờ, không có nhiều chúng ta bám vậy mình đã luộc sơ rồi mình đã bỏ bỏ rồi mình chuẩn bị lên món nha mọi người ơi đầy đủ nguyên liệu rồi đó cả nhà ơi rồi xin mời cả nhà tên tên tên tên sâm bố lượng chè xâm bố lượng đã xuất hiện rồi cả nhà ơi về đủ nguyên liệu củ năng hạt sen bạch quả nhãn nhục bo bo đậu xanh đông biển táo đỏ nấm tuyết wow là những nguyên liệu tốt sức khỏe cả nhà nha đó mọi người còn không nấu chín và bếp và làm ngay một ly chè sâm rượu cho cả nhà cùng nước nào chắc chắn căn nhà sẽ được ổ ăn rất là tốt sức khỏe và giải nhiệt cho cuộc sống rồi cả nhà xem và thưởng thức nếu có gì thắc mắc thì để lại comment mình sẽ rất hân hạnh trả lời nhé nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì cho Good một like một đăng ký nha cả nhà hẹn gặp các nhà ở những clip sau nha bye bye get me